đông xin này à. bùa là bùa hộ mệnh hoặc là bùa hộ mệnh à ừ, bùa hộ mệnh cầu à. sức khỏe không phải là, là cầu cầu duyên cầu duyên là mờ, à, cầu duyên ở đây cầu à? duyên này cầu duyên à. là anh này cầu duyên là đây, cầu duyên anh này đây là bùa hộ mệnh bùa hộ mệnh là cho mình là cái uh, sự may mắn may sức mắn. khỏe bình an anh sơn vừa mua một cái hai mươi nghìn cũng à, rẻ thôi không, không, cái đấy phải rẻ đắt mà là thành tâm ở đây rẻ đắt là thành tâm mình, mình cầu là cái tâm của mình thôi cái vào một cái <laughs> Hai anh em Mọi người có thể uh, xin lộc này Đấy, cơm Rồi là hoa quả Đúng rồi Xin duyên, xin lộc, xin cầu may Đó. Một uh, di sản văn hóa truyền thống rất là đặc sắc Hi buổi tối mọi người Mình là Giang Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Rừng Giang TV à, Như đôi trước Giang có chia sẻ à, Tới à, tất cả mọi người về cái à, chuyện à, Chàng ba và cô nàng út Ở chợ tình Khao Vai Thì à, buổi tối ngày hôm nay mới là ngày chính thức à, Diễn ra cái à, chợ tình à, Khao Vai ấy Thì là Ngày 27 tháng 3 theo như truyền thuyết mọi người kể lại là đôi nam nữ này hình có hai bạn này đang bắt đầu là đi uh, hẹn hẹn hò nhau ấy thì uh, cứ uh, tối về thì là mọi người sẽ đi tìm người bạn tâm giao để sau này có thể uh, kết mối lương duyên trăm năm hiện tại thì uh, khu vực này khá là đông luôn buổi tối mới uh, chập tối tại là bắt đầu 9 giờ rồi theo đồng hồ của Giang là 9 giờ tối rồi giờ này thì uh, tất cả các đôi nam nữ ấy, mà yêu nhau và người ta muốn tìm hiểu ấy thì người ta sẽ đến à, cái chợ tình khâu vai này cứ khoảng 10 à, giờ đêm đến 12 giờ đêm có thể đến sáng mọi người có thể để ý là dòng người đi qua lại rất là đông tại vì sao này như vậy thì mọi người biết rồi 3 năm mà dịch covid không thể tổ chức được nên là Ờ, năm thứ tư nên là mọi người ờ, tập trung về đây để ờ, chiêm ngưỡng cũng là vui tìm hiểu về cái nét văn hóa của người đồng bào trên này Rồi vâng, mình vào sâu trong kia ghi hình cho mọi người xem nhé tầm 11 12 giờ đêm thì uh, dọc cái ven đường này xuống đến uh, tận chợ sau vai ấy, thì uh, sẽ có rất là nhiều đôi nam nữ đứng ở những cái uh, ven đường này để uh, trò chuyện để tâm sự để tìm những cái uh, sự đồng điệu đó rất đông kín luôn do là cái lễ ờ, hội ờ, tổ chức thì ờ, hầu như là bên ban tổ chức có ca nhạc ấy thì sẽ về trước sau đó thì bà con nhân dân mọi người là sẽ bắt đầu là đi chơi uh. kín luôn mọi người ạ Thank <laughs> you tắc đường tắc xe không thể quay đầu mắt quá đông người Đó, à, ờ, bạn nữ rất là xinh gái và hồng mông nói chung là có cái sự ờ, tình cao vai này thì ờ, mọi người mới có cái cơ hội để giao lưu và gặp gỡ trò chuyện cũng như là tìm cho mình một người bạn đời khu vực mà có ánh sáng sáng kia là cái khu vực có cầu tình yêu à, Giang cũng ờ, ghi hình rất là nhiều những lúc mà Giang vào phía bên trong này để giúp bà con đấy chia sẻ những hoàn cảnh Nhưng mà ban đêm thì mọi người ờ, có thể để ý được không khí dòng người tấp nập qua lại nước đang bắt đầu làm mọi người nên là rất là bụi xe đi lại bụi thôi rồi rất là cô mặc áo rất là sặc sỡ ờ, con gái nhá Hello. Làm lấy rồi. nói chung là người ra người vào mọi người đều ờ, háo được đi chơi Thường thường hàng năm mà ờ, Giang có hỏi mọi người ở đây về chợ tình Khao Vai thì mọi người chơi đến ờ, sáng luôn đấy Ở phía dưới bên này thì đang tổ chức ca nhạc Hát hò nói chung là ban đêm thì à, mọi người biết ở đâu cũng thế đâu khi mà có một lễ hội hoặc là có gì đó thì à, người ta rất thích là được một lần để trải nghiệm nếu những người lần đầu tiên rất là muốn lên đây để một lần biết chuyện tình cao vai như thế nào diễn ra làm sao và cái truyền thuyết này thì à, có thật hay không có thật thì nó chỉ là một cái câu chuyện truyền thuyết thôi mà để các cụ từ đời ngàn xưa để lại rồi nên là cái này nó thuộc vào di sản hóa của của huyện Mèo Vạc cũng như tỉnh Hà Giang ấy thì đang thấy rất là ý nghĩa và hay và cũng nhờ cái này mà lại có thêm nhiều cơ hội những bạn trẻ mà đang uh, tìm một nửa của mình thì sẽ vào đây để mà có thể giao lưu và nhìn thì ờ, tìm được những cô gái nào mà mình yêu hoặc là những cô gái tìm được anh chàng nào dễ mến dễ thương thì sẽ trở thành là cái uh, nhân thôi phía đằng dưới này cho mọi người xem không khí buổi tối này đấy rất là đông luôn kín nghịt dưới vẫn còn đang uh, diễn văn hóa nghệ thuật Đó. quá đẹp luôn lung linh một màu uh, ánh điện Đấy, buổi tối này thì à, chỉ như này thôi Đang đi gình cho mọi người cùng xem về cái không khí về đêm triệu tình Khao Vai như thế nào cho cả mọi người cùng uh, biết và qua thước phim này thì uh, mọi người mà ai mà chưa từng đến à, Khao Vai triệu tình Khao Vai huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang thì người có thể lên một lần cùng gia đình hay cùng người yêu cùng bạn bè để có thể lên đây trực tiếp triệu tình Khao Vai vào ngày 27 tháng 3 nhé hàng năm âm lịch mọi người nên uh, nhớ là như vậy thì uh, video này Giang chia sẻ như vậy thôi hy vọng rằng mọi người xem video có thể biết về cái chợ tình Cà Vai buổi đêm thì dọc ở dưới kia thì cũng cũng như nhau thôi <laughs> đấy anh chỉ chia sẻ những hình ảnh này thôi để cho tất cả mọi người cùng, cùng uh, biết có lẽ là Giang cũng phải uh, kết thúc video của Giang ở đây thôi đấy thì uh, Giang xin chúc cho mọi người có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân uh, xin hẹn tất cả mọi người ở video sau nhé xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người thử cho anh ấy ốc trầm thế nào thử anh ống sợ. cái câu chuyện lịch sử về mấy ông mấy bà là như nào anh có biết không? Lịch sử nói Hình như tới qua mà. Lịch sử mình sinh ra là cái cái cái ờ, mấy ông mấy bà. Này. Lịch sử sinh ra mấy ông mấy bà thì à, à, có đây cách à, năm nay là 103 năm tuổi à, lịch sử là từ miếu miếu bà bắt nguồn từ câu truyền từ huyền thoại từ chàng ba và nắng ừ, và ừ. ừ. À, yêu nhau nhưng mà không lấy được nhau ừ. và là do à, ngày xưa thì khác dân tộc là, là có cái à, à, là, là phong thời kỳ phong kiến phong kiến và là dân tộc nào thì lấy dân tộc đấy nên là tràng ba nào này là khác dân tộc là một à, làng ba dân tộc nùng và có cô nàng út thì dân tộc giấy ừ. nên là khác dân tộc nên là uh, bố mẹ hai bên là ngăn cấm ừ. à, cảm ơn anh nhé thôi nhá bye bye nhá có chào người đẹp nhá ở phía bên này à, mọi người để đây là miếu miếu ông đó ở phía xa bên kia là miếu bà cách đây hàng năm sáu mươi mét thôi thế đây là câu chuyện à, về một chàng ba và cô nàng út